và đặc biệt cái bộ hột này hoàn toàn không tang tích các bác nhá và đánh theo tỷ lệ ở đây là như nào ạ khi các bác đặt hàng các bác có thể đặt em với tỷ lệ 73 7 xỉu 3 tài hay 64 6 xỉu 3 tài hay là 82 8 xỉu 2 tài bên em đều làm được hết nha các bác nhá thì khi đấy mình sẽ luồn hột vào cho người ta lắc mình đứng ngoài đánh theo tỷ lệ xỉu 73 64 hay 82 đây đây là cái bộ hột nhẹ xỉu bên cơ sở em các nhìn này đó đây là bộ hột nhẹ xỉu này đĩa thì nắp mình chơi đĩa nắp nào cũng được mình chỉ cần bộ hột thôi các bác nhé sau đây em sẽ lắc thử cho các bác một vài chén để các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu nhẹ xỉu hay gọi là bộ đồ chơi hột tài xỉu nghiêng xỉu này ở đây em đã làm bộ hột này với cái tỷ lệ 73 và hột này là hột 13 ly các bác có thể đặt hàng từ 11 đến 14 ly bao nhiêu bên em cũng có các bác nhé bây giờ em sẽ lắc thử cho bác 10 chén này để xem là nó có về đúng tỷ lệ 73 7 xỉu 3 tài không nha bác nha một xỉu hai xỉu ba xỉu một tài ba một bốn một năm một sáu một sáu hai bảy hai tám hai à, chén này bị lỗi này nếu mà tỷ lệ 73 thì nghĩa là 7 xỉu 3 tài nhưng cái chén này nó lại không về tài đúng không ạ vì vừa nãy mình đã đánh được 7 chén xỉu rồi hai chén tài rồi đúng không ạ chén này thì lại không về tài như lại về bão bão nhị là xỉu tức là tỷ lệ 82 đúng không ạ